giống đây nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga còn khóa ga khi gió thổi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì khi mà bất cứ một cái nguyên nhân gì mà làm ngọn lửa tắt đi thì nó sẽ khóa ga lại thì đây là một số dòng bếp có những cái mức giá à, ở trên bếp đây bạn nào mà đã lựa chọn cho mình được cái mực à, bếp ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì mình sẽ chụp lại vị trí màn hình ngay con đó rồi gửi kèm thêm cái mã số ngay trên cái con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem còn có một số bếp thì nó chỉ có những cái tính năng à, có nút 3 giây này thôi nè hoặc là không có như bếp này nè thì nó chịu ở que cảm biến nó chỉ được hai trăm rưỡi hoặc là 300 độ khi bếp có tính năng rang này á chế độ 3 giây này á thì nó chỉ thêm 300 độ nó chỉ chịu nhiệt độ là 300 độ thôi thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món mà có nhiệt độ cao á thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa qua đó shop sẽ có gắn thêm một cái loại công tắc rang như đây một số bếp thì nó có cái nút 3 giây thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây đó Khi các bạn sử dụng thì mình gạt về vị trí bên trái này không sử dụng thì mình gạt về vị trí bên phải để bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường các bạn sử dụng công tắc rang đó thì ta có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa như ở vị trí số 1 này giá 1 triệu 7 mặt men chống xước đây ở vị trí số 2 năm sản xuất là 2017 giá 2 triệu 2 bếp này shop có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng để các bạn sử dụng bếp được lâu hơn khi mà cái kiềng cũ nó đã hư thì ta cũng có cái khác để sử dụng tiếp bếp này cũng đã được gắn công tắc rang ở vị trí số 3 bếp cũng được sản xuất vào 2017 nhưng giá chỉ một triệu rưỡi thôi lý do là cái mặt nó đây cái mặt nó đã bị ố nè và cũng đã được gắn công tắc rang vị trí số 4 mặt men chống xước giá 1 triệu 6 cũng đã được gắn công tắc rang vị trí số 5 bếp mặt sơn tĩnh điện à, mặt sơn à, này là mặt sơn tĩnh điện nè ừ, giá 1 triệu ba tiếp theo ở vị trí số 6 được sản xuất vào tháng à, đây năm của nó ở bên tem bên đây đây tháng 1 năm 2019 nè ừ. giá 2 triệu 9 sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và cũng đã được gắn cái công tắc rang ở vị trí số 7 đến với mặt bếp là men chống xước nút nhấn giá 2 triệu tiếp theo ở vị trí số 8 giá 2 triệu tư mặt men chống xước số 9 cũng vậy mặt men chống xước giá 2 triệu 3 tiếp theo đây là dòng bếp đúc à, xoay mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 thì đây là một số dòng bếp ga âm từ âm và một số mặt kính full chức năng tiếp theo đây là ở vị trí số 13 đây là mặt men chống xước hàng à, dùng lướt tiếp theo mặt kính cường lực nó sẽ có những cái chức năng nấu nướng nè hàng giờ nấu cho cả ba bếp và hàng giờ nướng ở vị trí số 15 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 16 thì đây là dòng bếp từ âm Toshiba đến với một số dòng bếp full chức năng đây mặt kính full chức năng ở vị trí số 17 này là dòng bếp mặt kính Rinnai mặt kính ờ, cái viền của nó là bằng inox thì bếp này nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh nguồn lửa nướng là nút điện tử ở vị trí số 18 dòng bếp Paloma hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu và hẹn giờ nướng nhưng mà nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị ở vị trí số 19 cũng là dòng bếp Rinnai nó cũng có những cái chức năng thôi giống như những dòng bếp full chức năng khác ở vị trí số 20 năm sản xuất được là năm 2016 bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và chọn nhiệt liệu chiên cho cả hai bếp nó sử dụng riêng cái màn hình hiển thị nè nướng thì nó có thêm cái tính năng nướng tự động theo lập thị thực phẩm và những cái loại đồ nướng như nướng bánh mì nướng cá giữ nóng lại và hẹn giờ ở vị trí ở trên đồn này số 21 Osaka đây là dòng bếp của Haman nhưng mà Osaka là họ chỉ lấy cái thương hiệu thôi họ sẽ dán cái tem của họ vào phía trước để họ tặng hoặc là họ bán cho khách hàng mà đã sử dụng ga của họ tiếp theo đến với một số dòng bếp từ ở vị trí số 22 giá 2 triệu 7 thì đây là một số dòng bếp từ có những cái mức giá ờ, phù hợp nhất nhưng shop vẫn chưa vệ sinh để đưa ra những cái mức giá phù hợp để cho các bạn dễ lựa chọn thì ờ, bạn nào mà muốn vệ sinh á, thì sẽ được cộng thêm cái phí vào thì tất cả những dòng bếp này cũng sẽ có bảo hành và trước khi giao sẽ là một cái clip test những cái tính năng của bếp bếp mà nó có cái công suất trên 2.000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 100V trên 2.000W thì nó sử dụng điện 200V các bạn có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng còn à, dưới 2.000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi nên khi mà sử dụng các bạn nên sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có cái công suất tương đương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 đây này mặt mè của nó đây mức giá của nó đây giá 2 triệu ba đã có khách chốt và đặt cọc rồi nên ờ, shop sẽ test những cái chức năng của nó để cho khách xem trước khi giao đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này nè thì ờ, shop sẽ che kính lại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 như ở bếp này á, thì nó sẽ có cái nút 3 giây ở đây là để nó tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến ở đây lên 300 độ nè giúp cho ta rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được kéo dài thêm cái thời gian nhưng nó khi mà đạt đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện thì qua đó shop rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì các bạn nào mà muốn gắn á, có nhu cầu sử dụng á, thì shop sẽ gắn à, đối với nút 3 giây này nè có bếp có nút 3 giây này thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ vào nút này 3 giây để nó sáng đèn lên đây nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên nè khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn nhấn một lần nữa để tắt tính năng đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn đối với một số bếp mà nó không có cái tính năng à, không có cái nút 3 giây này nè thì shop sẽ khoan lỗ bắt hay kèm một cái công tắc riêng ở ngoài này các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái để bật cái tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook điện lực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 đổi một con bếp khác có giá trị tương đương chỉ trong 3 tiếng đồng hồ khi mà có thông báo về bếp bị lỗi bạn nào có nhu cầu uh, sử dụng cái, cái chức năng gói bếp này ở Sài Gòn này á thành phố Hồ Chí Minh này á thì mình có thể liên hệ đến shop để được à, nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm